mà đại chúng cùng bỏ tay xuống. Thưa đại chúng, thứ năm tuần trước, và sư cô đã chia sẻ với đạo tràng ba lời dạy vô cùng là quý giá của hòa thượng ân sư ba lời dạy này được xem như là di ngôn của ngài còn nhớ không à, chắc là quên rồi à sư cô ôn lại một tí rồi sau đó chúng ta vào bài mới à người tu tịnh độ phải nhìn thấu và buông xuống à nhìn thấu và buông xuống nếu mình niệm phật mà không nhìn thấu không buông xuống thì niệm cả đời cũng không thành tựu à. đó là lời ngài dạy như vậy là nhìn thấu là nhìn thấu cái gì và buông xuống là buông cái gì à, hòa thượng dạy chúng ta nhìn thấu tức là nhìn thấy được cái bản chất của thế gian này là vô thường và vô ngã không có một cái gì có thể tồn tại mãi kể cả cái thân mạng của chúng ta và hòa thượng đã thị phạm cho chúng ta thấy dù ngài có trụ thế bao nhiêu lâu thì đến cuối cùng cũng phải phải ra đi à, bởi vì bản chất của thế gian này là là vô thường và chúng ta đến thế gian này là bởi vì do nghiệp nó lôi cuốn mà cho dù không phải là nghiệp lôi cuốn do hạnh nguyện thì cũng phải phải ra đi tại vì duyên hợp thì chúng ta có mặt duyên tan rã thì chúng ta ra đi chúng ta phải nhìn thấu cái bản chất thế gian này là vô thường thân này là vô thường như vậy là tài sản tiền của danh vọng lời dưỡng có vô thường không à phải nhìn thấu được cái bản chất như vậy thì chúng ta mới mới tinh tấn tu tập còn không là quý vị dính mắt à. mà dính mắt thì bị bị cột trói cột trói thì gỡ không được gỡ không được thì làm sao mà đi về tây phương tịnh độ ý thứ hai là phải buông xuống buông xuống cái gì buông xuống những cái tham lam những cái chấp trước Và đại chúng phải nên nhớ rằng Thế gian là vô thường Bản chất của con người chúng ta cũng là vô, vô ngã à, Cho nên người nào xem trọng cái tôi Xem trọng cái bản ngã của mình lớn quá Thì người đó sống rất là đau khổ Bởi vì mình phải cu luy Sợ những người xung quanh mình suy xét phán xét về mình cho nên mình luôn dè dặt mình sống trong cái sự gò bó không được tự tự do à, cho nên nên nhớ hai cái ý đầu nhìn thấu là nhìn thấu thế gian này là vô thường cái gì cũng không thể tồn tại lâu dài thân màn của chúng ta cũng vậy mà của cải vật chất kể cả công danh sự nghiệp tất cả những cái đó tất tần tật cái gì ở thế gian này bản chất nó là vô thường bây giờ chúng ta còn phước thì chúng ta thụ hưởng nó hết duyên hết phước rồi là tự nó ra đi mà hiểu được như vậy thì mình rất là tự tại những lúc còn phước thì mình an nhiên thụ hưởng trong cái vừa biết đủ còn khi nó vô thường rồi thì mình biết à hết duyên rồi mình hết phước rồi thì mình cũng an nhiên tự tại đó mới là người nhìn thấu được bản chất thế gian này và nhìn thấu được bản chất của con người chúng ta là vô ngã nó không có cái tôi và cái của ta mà bây giờ mình là gắn thêm cho nó một cái tôi là ta thì tự mình khổ chứ không ai ai khổ à. cho nên nhìn thấu cái điều đó và hãy buông xuống tất cả những gì mình còn tham luyến ở thế gian này mình chưa có thể buông được thì nên buông do vậy cho dù hòa thượng có để lại xá lợi hoặc không để lại xá lợi cái điều đó người học phật người đệ tử học theo ngài đều không để tâm dính mắt à. ấy mới chính là tu tập à. hôm trước sư cô thưa với đại chúng á, có người nói rằng á, hòa thượng có lưu lại xá lợi thì con mới tin pháp môn niệm phật con mới tu à. <laughs> như vậy là mình còn vướng bận quá à, cái chuyện ngài lại để lại cái gì thế gian ha ngài đã nói rồi ngài phải dạy mình là nhìn thấu và buông xuống mà à. điều thứ hai nếu chúng đệ tử mà nhớ ngài á là phải làm gì quý vị phải niệm phật tại vì mình niệm phật thì tâm mình tương ưng với phật hòa thượng niệm phật hòa thượng cũng tương ưng với phật mỗi ngày chúng ta đều niệm phật tức là mình tương ương với phật và tương ương với với hòa thượng đó mới thật sự là là nhớ lời dạy cuối cùng là quý vị cúng dường cái gì cho hòa thượng hòa thượng cũng không cần cái ngày cần là chúng ta niệm phật cầu sanh tịnh độ tương lai mình thành tựu được tịnh nghiệp mình về tịnh độ mình gặp được ngài đó là chân thật cúng dường cho ngài dạ. cuộc đời của hòa thượng 60 năm thuyết pháp để lại vô vàng là lời dạy cao quý mình y theo đó mình tu tập cái đó mới là cái chúng ta để tâm nhớ nghĩ còn những gì ngài lưu lại cho dù là xá lợi lưỡi xá lợi quan âm thì cái đó nó cũng là là sắc pháp nó cũng là biến hoại theo theo vô thường là tuần trước mình nói đến vấn đề này phải không còn hôm nay á, là sư cô chia sẻ tiếp cái lời dạy của ngài phần này sư cô đã biên dịch xong nhưng mà chưa có thâu âm à. hôm nay giảng xong à, sư cô sẽ thâu âm cái cái bài dịch này hả bài này là hòa thượng dạy mình muốn vãng sanh thì phải làm sao người niệm phật chúng ta à, mà ai bày cho mình cách tu làm sao mà để được vãng sanh thì quả thật là <laughs> gặp duyên đó <laughs> à, khi sư cô biên dịch đoạn à, khai thị này sư cô rất cảm động à, bởi vì cái lời dạy của ngài nó rất là chân thành chân thật và chúng ta có thể áp dụng ngay trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta à, ngài dạy người chân thật muốn vãng sanh cực lạc quốc thì họ sẽ bỏ cái thế gian này xuống à, còn mong cầu bất cứ thứ gì ở thế gian này thì tây phương cực lạc đối với bạn còn rất xa mờ muốn vãng sanh về cực lạc thì phải bỏ thế gian này xuống à, bỏ cái gì là phía sau hòa thượng sẽ sẽ dạy mình rất là tỉ mỉ à, nếu còn mong cầu bất cứ một cái gì ở thế gian này thì tây phương cực lạc đối với chúng ta là là xa rời lắm à. tại vì sao quý vị tại vì mình còn vướng bận ở thế gian này thì làm sao mình đi về tịnh độ khi mà mình xả bóc thân này rồi theo như quy luật vô thường thì hết duyên thì đi tự tại phải không nhưng mà mình còn tham đắm thế gian này thì mình sẽ trở lại đầu thai ở thế gian này không đi về tịnh độ cho dù là mình niệm phật để cầu sanh tịnh độ nhưng mà mình còn tham ở thế gian này thì mình sẽ trở lại ở thế gian này mà khi trở lại thì chưa chắc là được thân người mà cũng chưa chắc là được biết phật pháp mà tu tập phải không đại chúng cho nên cái sự trở lại của mình ở thế gian này á nếu y vào cái nghiệp ham đắm á, nhất định là ở trong ba đường ác rồi địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sinh à, hai vợ chồng người nọ rất yêu thương nhau và và cũng biết tu tập à, và đến khi ông chết á à, ông chết à, thì bà vợ thương thương ông này à, đến bên quan tài khóc lóc à, cuối cùng á, là bao nhiêu năm tu tập của ông á, là bị mất công phu ngay trước lúc mà bà vợ khóc lóc à. thế thì ông đầu thai trở lại thành cái gì quý vị à, thành con sâu ở trong cái mũi của của người vợ đấy à, cho nên lời dạy này của hòa thượng rất là quan trọng à, nếu bây giờ quý vị còn khởi một niệm tham đắm cái gì ở thế gian này tài sản hoặc là tình cảm tất cả những thứ đó liệu lúc lâm chung mình có thể là buông bỏ đi hay là không dạ. sư cô nói là lúc lâm chung không phải bây, bây giờ nhưng mà bây giờ mình không luyện tập mình không có cái tâm niệm mà buông bỏ đó thì giờ phút lâm chung mình cũng sẽ không thực tập được cái tâm niệm buông bỏ tại vì sao tại vì nó giảng dàn sẵn cái thói quen đó. nó kết tập thành cái thói quen thì cái giờ phút lâm chung mình cũng không thể buông được mà cho cuộc sống hiện tại của chúng ta cho dù mình có tiền mình có của mình có công danh lợi lộc mình có tất cả nếu tâm của mình không có ý niệm buông còn vướng bận về tiền tài danh vọng bất cứ một cái gì cuộc sống chúng ta cũng sẽ rất là khổ chứ không được an vui tự tại đó, dạ. đó là cái, cái lời dạy đầu tiên của hòa thượng cho nên nhớ nha bất cứ cái gì chúng ta còn vướng bận thì tây phương cực lạc đối với chúng ta là còn quá xa xa vời tiếp theo Hòa Thượng dạy mình Người khác khen ta à, Chú ý nghe cái đoạn này nha Rất là hay Người khác khen ta Trong tâm ta rất vui vẻ Tự cảm thấy đắc ý Người khác hủy bán ta Trong tâm sanh phẫn nộ Đều thuộc về phiền não Người này không sanh về tịnh độ được Người khác khen mình, mình sanh tấm, ưa thích Người khác chê mình, hủy bán mình, mình sanh tấm, phẫn độ à, Đó là mình bị kẹt vào hai cái khái niệm là khen và và chê mà cái này là rất là quan trọng đối với chúng ta à, ngài a năng dạy mình á chúng ta có thể sống một cuộc sống rất là cao thượng, trong sạch như là một vị Phật. Nhưng chúng ta không thể nào lìa khỏi cái sự khen, chê, chỉ trích, xưng tán của người khác. Bởi vì chúng ta đang ở trong cái vòng xoáy của thế gian này. Cho nên cái sự khen chê là cái điều hiển nhiên ở trong cuộc sống này mà quý vị và sư cô đều có thể gặp phải trong cuộc sống thường nhật của chúng ta à. và bây giờ mình tu thì mình phải làm sao mình phải vượt qua cái cái sự khen và chê thì mình mới có thể là bước thêm thăng lên một bước trên con đường của mình tu tập còn không cuộc sống của mình nó không được tự tại như vậy làm thế nào để mình vượt qua cái sự khen chê trong kinh Đức Phật có dạy một cái câu chuyện ngụ ngon rất là hay nhưng mà nó cũng thẩm ý lắm ừ. câu chuyện kể rằng là có hai ông cháu nuôi được một con lừa rất là béo to khỏe à, nhà tiền cho nên à, hai ông cháu này muốn dắt con lừa này đi ra chợ chợ bán à, tại vì con lừa này nó béo mà nó khỏe à, nghĩ rằng à, bây giờ nếu mình mà dắt con lừa đi thì nó đổ mồ hôi ra nó mệt <laughs> đến chợ là sợ người ta thấy nó mệt thì người ta à, sẽ trả ít tiền à, cho nên là hai ông cháu mới tìm cái phương pháp đó là cột cái con lừa này lại và hai người khiêng lên vai <laughs> khiêng đi ra chợ thì hai người khiêng con lừa đi một đoạn đường thì người bên bên đường á người đi đường á là người ta mới chỉ trỏ và hai người này người ta người ta sầm xì người ta nói là sao hai người này là ngu thế có con lừa như vậy mà phải khiêng nó lên à, thì ông nghe như vậy á à, thì ông mới thấy cũng có lý ông mở dây ra thả con lừa ra rồi hai người mới ngồi lên cái lưng con lừa đó <laughs> để cho nó chở ra chợ à, bình nhiên đó, đi được một đoạn thì gặp một đám người đi ngược lại mới nói rằng á, hai cái người này thật là ác à, con lừa nó nhỏ như thế mà hai người cùng leo lên cái lưng như vậy thì con lừa sao nó chịu nổi à, ông ngồi trên ông nghe nhột rồi ông bảo cháu mình là thôi mình tuột xuống luôn à, tuột xuống hai người tuột xuống dắt con lừa đi bộ à thì đi một đoạn thì cũng gặp người ta đi đường người ta lại nói là trời ơi có con lừa như vậy tại sao không cởi lên <laughs> thì ông này nghĩ hồi đó là mình cởi hai người thì sợ họ chê họ nói mình là nhẫn tâm thì bây giờ thôi là cho cái đứa cháu <laughs> nó leo lên cái lưng nó ngồi à, ông già ở dưới dắt con lừa à, đi một đoạn thì người người ta lại sầm xì trời ơi à, thanh niên trẻ như vậy mà ngồi trên lưng để cho ông ông già dắt con lừa đi <laughs> không biết lễ nghĩa gì cả à rồi đứa cháu nó nghe nó tuột xuống nó đổi ông nội ngồi lên <laughs> ông nội ngồi lên thì cháu dắt lừa dắt đi một đoạn thì người ta lại tiếp tục chỉ chó à, ông già rồi mà ông còn không biết điệu ngồi trên lưng để cho cháu mình dắt đi à, già mà không biết thương thương còn trẻ đây <laughs> cuối cùng hai người hai người đây là phải làm sao quý vị à, cho nên hồi nãy ngài an an nói đó mình có thể sống một cuộc sống thanh cao như một vị phật nhưng mà mình không thể nào lìa khỏi cái sự khen chê ở thế gian này nếu như mình là người không biết tu à. cho nên á, người nào á, mà bị kẹt vào hễ người ta khen mình là mình khoái <laughs> mình thích à, mà người ta chê mình mình sanh tâm phẫn nộ và mình không được tự tại ở cả hai cái thái cực là khen và chê coi chừng người đó khổ hòa thượng dạy như vậy có đúng không quý vị cho nên đó, quý phật tử chúng ta à, mình phải an nhiên trước lời khen chê à, hòa thượng cũng dạy mình á người khen ta mà đúng á là người ấy là là thầy ta mà người chê ta mà chê sai á là người ấy là thiện tri thức của ta à. nếu trong cuộc sống mình có điều gì không đúng không phải người bên cạnh của mình là người ta nhắc nhở mình thậm chí người ta chê mình mình xem đó là một lời lời dạy còn nếu mình họ chê mình nhưng mà chê với cái tâm niệm là ích kỷ hẹp hòi thì mình xem đó là nghịch cảnh để vượt qua à, gọi là từ tại trước trước khang chê à, cho nên là hòa thượng dạy một người tu tịnh độ dạy rất là kỹ à, nhưng mà tại vì mình không hữu duyên mình tiếp cận được những cái lời dạy của hòa thượng cho nên mình cảm thấy mình tu mình luôn nói là mình tu theo pháp hòa thượng nhưng mà thực sự ra mình không được an lạc trong cái pháp môn mình đang tu à, à. chúng ta đi tiếp ha vì sao người ta có thể biết trước lúc mất tự tại vãng sanh nói toạt ra thì chẳng có gì cả đối với pháp thế gian lẫn xuất thế gian người ấy chẳng động tâm chúng ta hệ hơi gặp thử thách một chút trong tâm liền chán chường tuy niệm hằng ngày nhưng chỉ có thể nói là kết duyên với tây phương thế giới mà thôi đời này chẳng mong chi vãng sanh ở đoạn này dạy mình người tu tịnh độ á, nếu gặp một chút gì thử thách á, mình liền thối tâm cái điều này là gặp rất là nhiều khi sư cô còn học ở bên trường á gia đình của cái ông đó, hội trưởng hội hộ pháp nhà ổng là làm xà phòng á giàu có lắm ổng là hội trưởng hội hộ pháp cho phật học viện mà sư cô đang học nhà có ba người con hai trai và một gái à, cô con gái này là du học ở bên Mỹ à, sau khi tốt nghiệp bên Mỹ là về quản công ty thì hôm đó cô bị sốt á bị sốt rất là bình thường nếu quý vị à, ở nhà ba ngày khi đưa đến bệnh viện gọi là sản cân y duyên bệnh viện trường canh ở ở lính khẩu ở lâm khẩu thì chiều này nhập viện tối tiêm một mũi thuốc là khuya cô ấy chết à, trời ơi lúc đó là trường của sư cô hòa thượng á hòa thượng viện trưởng á cũng rất là là hoang mang là sợ là ông hộ pháp này ông sẽ thối tâm một một người con rất là tài giỏi như vậy à, mà cái chết nó bất thịt lình sốt thôi đưa vào bệnh viện tiêm một mũi thuốc chết à, khi mà à, ông nhận được tin là con gái ông chết ông gọi điện đến gặp hòa thượng viện trưởng ông nói là tại sao con hộ pháp lâu năm nhà con ăn chay trường con tu tập tinh tấn như vậy tại sao mà con gái của con lại chết một cách đột ngột như vậy à, wow thì lúc đó hòa thượng không biết trả lời sao ngài cũng không tìm ra được một câu nói gì để khuyên được cái cái ông hộ pháp này tại vì bây giờ mình nói là mình thuyết cho ổng một bài kinh nói là vô thường thì ổng có nghe được à, quý vị biết không à, khi làm đám là trường sư cô là tăng ni đều lên đó để hộ niệm à, khi cô con gái này đi thiêu xong á ba ngày bà vợ của ông nằm mộng bà vợ của ông hội, hội, hội trưởng nằm mộng thấy cô con gái ngồi trên cái đài sen à, nói nói với ba mẹ là con đi trước nghe ba mẹ bà bà hội trưởng hỏi con đi đâu à, cô ấy nói là con đi về tây phương tịnh độ với đức phật a di đà wow. À, lúc đó ổng gọi điện đến hòa thượng viện trưởng ổng sám hối à, lúc đó ổng mới thật sự là ổng đã hiểu được một vấn đề gì đó ổng hiểu được vấn đề gì lúc đó ông bình tĩnh hiểu được nhân sinh là vô thường vô ngã mỗi người đến thế gian này là một cái cái duyên khi hết duyên là người ta sẽ đi theo tùy cái nghiệp của họ mà thọ sanh ông bao nhiêu năm hộ trì phật học viện gia đình tu tập như thế cô con gái này cũng tu tập thì đương nhiên giờ phút cuối cùng thì đi về tịnh độ chứ đi đâu à, mà chính vì cô này sợ ba mẹ mình thối tâm bồ đề cho nên mới về ứng mộng báo rằng cô đã đi về tây phương tịnh độ à. cho nên đó, nhằm khi mình càng tu mà mình càng gặp phải nghịch cảnh đó, và đó là phật à, thử thách mình cũng có là nghịch cảnh để cho mình mình nỗ lực mình tu tập à nếu như tâm niệm của mình á, mà không kiên cường không kiên cố thì gặp những lúc như vậy mình thối tâm à, thối tâm thì cái thiệt thòi là là là mình nhận lấy hay là ai nhận lấy à, mình nhận lấy và nếu như mình tu tập mà mình chỉ biết hưởng những cái thuận cảnh mà mình chối bỏ những nghịch cảnh thì hoàn toàn mình mình chưa phải là người người chân chánh tu hành và cũng chưa hiểu được pháp của Phật đâu tại vì sao tại vì Đức Phật dạy rồi à, có thuận thì sẽ có có nghịch mình có vui thì nhất định sẽ có buồn tại vì từ cái vui đó trong cái vui đó nó sẽ là <laughs> cái nguồn cơ để nuôi dưỡng lên cái cái buồn trong cái buồn đó nó lại ẩn hiện cái cái niềm vui cho nên hạnh phúc khổ đau nó là hai mặt của cuộc cuộc đời cho nên đức phật dạy rằng phiền não tức là là bồ đề à, phải không đại chúng à. cho nên ở đây ngài dạy mình này người mà làm sao để họ có thể là tự tại trước khi vãng sanh à, thì sao đối với thế gian pháp xuất thế gian pháp chẳng có động tâm à, hễ gặp chút thử thách trong tâm liền động thì người đó cho dù là hàng ngày niệm phật thì cũng đời này không mong cầu chi được vãng sanh về tây phương tịnh độ Đã. Dạ. cho nên mình hiểu được phiền não tức là bồ đề mình gặp thuận cảnh mình gặp nghịch cảnh đó là chân tướng của thế gian này cho nên sư cô thường nói với đạo tràng là đừng bao giờ mình mong rằng trong cuộc đời này mình gặp tất cả những điều gì tốt đẹp thì mình mới cảm thấy hạnh phúc không bao giờ có cái điều đó quý vị nhưng mà chỉ cần là chúng ta hiểu được hai mặt của cuộc đời này an vui và hạnh phúc nó luôn tồn tại ở trong tâm niệm của mỗi chúng ta cho nên người tu họ bình thản trước nghịch cảnh và thuận cảnh là điều có thật những người tu mà có công phu họ bình thản trước những nghịch cảnh và thuận cảnh tại sao chúng ta không học những cái gương đó nếu chúng ta học những cái gương đó thì những lúc gia đình mình gặp phải những điều điều bất như ý hay là bản thân mình gặp những điều bất như ý thì mình cũng kham nhẫn đi qua những cái nghịch cảnh của cuộc sống hiện tại à. chúng ta đi tiếp một đoạn rất là ngắn nữa thôi ha người vãng sanh chẳng động tâm những hủy bán hay khen ngợi chẳng dính dáng gì đến tôi đánh tôi hay chửi tôi cũng chẳng ăn nhầm gì hết ngay cả thân thể cũng không màng đến huống hồ là vật ngoài thân đây là công phu tối thiểu để được vãng sanh tây phương tịnh độ do vậy trông thấy vinh hoa phú quý tâm trộn chẳng có mảy may hàm đấm à. ý ngài nói là người mình tu tịnh độ mình hiểu rằng á bây giờ mình có thân mạng đây đúng không cái thân này là chị mình chỉ mượn thôi dùng vào việc tu tập để tích tụ công phu khi mà cái thân này nó hoại mạng chung đó là mình buông nó trở về với các bụi còn cái công đức đó cái công phu tu tập của mình đó là mình ôm lấy cái đó để mình hồi hướng về về tây phương mình chỉ mang đi được cái nghiệp thiện đó thôi còn cái thân này này để đương nhiên nó vô thường nó trả về cho các bụi à. cho nên khi thân mạng còn mình có được cái thân này là đại chúng phải biết mình đáng đang mượn nó à. cho nên trong lúc thời gian mình mượn nó mình phải nỗ lực tu tập à. quý vị mượn chia đồ chia của ai là quý vị thoải mái quý vị xài <laughs> quý vị sợ là cái trả người ta rồi là mình mình hết được xài thì bây giờ cái thân mình đấy cái thân mình mình vay mượn từ đất nước gió lửa tại sao quý vị bây giờ không, không nỗ lực mà tu à, một ngày thứ năm đến đây tu tập đôi khi quý vị viện đủ lý do hết lý do tôi bận cái này tôi bận cái kia hôm nay tôi không được khỏe à, một ngày thứ năm như vậy không đi tu thì thời gian nó cũng lún lún qua à, người xưa nói rằng á, nhắm mắt mở mắt là hết một ngày thở ra hít vào thở không ra là hết một đời <laughs> quý vị thấy có mong manh không <laughs> hơi thở này là nó duy trì cho mình một cái mạng sống rất là thiêng liêng đó à, khi mà nó hít vào mà nó không thở ra được nữa hay là nó thở ra <laughs> rồi mà nó không hít vào thì mình hết một đời rồi là nhắm mắt mở mắt là hết một ngày thở ra không hít vào được là hết một đời cho nên mượn mượn nhớ nghe đại chúng mượn à, mượn thì cố gắng phải tận dụng cái thời gian mình còn mượn đó còn sử dụng được cố mà tu đúng rồi <laughs> cho nên là ai đánh tôi ai chửi tôi không nhầm gì hết thân này còn mượn thì cái vật ngoài thân cũng không không quan trọng à, à, đây là công phu thứ thiệt nè à, cho nên hòa thượng chốt là một câu người tu tập nhìn thấy vinh hoa phú quý hãy xem nhẹ nó đi à, thưa đại chúng cái từ vinh hoa phú quý à, thấy nó mường tượng quá à, nhưng mà rút gọn là trong một chữ là tham tham sư cô xin hỏi đại chúng quý vị có tham muốn mình có tiền không à, đó là tham giàu mình muốn không quý vị mình muốn mình giàu sang không muốn à, mình muốn giàu sang là mình tham công tiếc việc không có à, tại vì ngày thứ năm mà sư cô gặp nhiều trường hợp lắm gọi điện xin là mắc bằng việc này việc kia à, sư cô thường á, khuyến tấn đại chúng là một tuần có bảy bảy ngày cái ngày thứ năm là mình phải dành cho bản thân của mình à mình á quý vị mình thăm làm giàu có một cái ông ông ông đó ông giàu sang ông rất là keo kiệt là một hôm ông ngồi ở trước sân uống trà thì có một à, người ở người ăn người ở vào thưa với ông rằng là có một người bạn nói tự xưng là bạn thời thở thiếu niên ở quê muốn gặp ông ông này ông giàu keo kiệt nghe nói là bạn đến nhà mà mà cái bạn mà hồi mà mà cơ hàng đó <laughs> ở quê nó là chắc là bây giờ lên là chắc là mượn mỏ vậy đây ha à, ổng cũng không thích lắm nhưng mà chưa chưa định đuổi khách đi thì ông khách là ông đã vào tới nhà rồi ông bạn đó ông nhà giàu này nói với ông là à, bùa hết tiền rồi đó hết tiền là lên mượn tiền đó <laughs> người ta nói là thấy sang bác hoàng làm họ thì cái ông bạn này ông nói là không tôi bây giờ tôi giàu lắm tôi mới vừa khai thác được cái mỏ kim cương đào đâu là kim cương hột xoàn là nó đổ ra là tôi hốt không hết luôn <laughs> bây giờ tôi hốt đủ rồi đủ xài rồi cho nên là tôi đi, đi về quê để tôi hưởng thụ trên đường đi về quê thì tôi nhớ ông bạn là ông á hồi trước cũng là cơ hàng nên đến đây thăm chơi vậy thôi thì ông này ông giàu nghe nó ông mới hỏi ông phen rằng là đào đào cái cái mỏ kim cương đó ở đâu <laughs> thì anh này nói là yên tâm đi tôi chỉ cho nhưng bây giờ đi từ đây đi đến cái mỏ kim cương đó ông phải có một số vốn để ông chi tiêu trên cái đường đi rồi ông phải mua sắm những cái thiết bị để ông đào kim cương thì ông này muốn nhưng mà không biết làm sao cho nên mới năn nỉ ông bạn nghèo đó à, bán lại cái gia sản rồi bây giờ tôi bán hết tất cả tài sản của tôi cho ông là ruộng vườn à, nhà cửa đấy bán hết cho ông bán cái giá rẻ miễn sao mà ông chỉ cho tôi cái nơi mỏ kim cương đó bán rẻ hết năn nỉ bán <laughs> thì ông bạn này ông nghĩ là nghĩ cái tình cái tình hồi, hồi xưa cơ hàng cho nên là bỏ ra một số tiền mua lại vườn tược nhà cửa của ông nhà giàu này thì mua rồi cho nên ở lại đây điểm sinh sống còn ông nhà giàu đó thì bắt đầu lên đường đi à, đến cái mỏ kim cương để mà khai thác thì, <laughs> trên đường đi đi đi à, một ngày hai ngày cho đến một tháng hai tháng à, tiêu gần gần hết nửa cái số tài sản mang đi rồi mà chưa thấy cái mỏ kim cương đâu cả <laughs> à, thì bây giờ ông suy nghĩ ông nói nếu mình đi nữa thì mình tiêu hết tiền này à, mà tìm được kim cương thì thì cần quý mà tìm không được kim cương thì thì trắng tay thì sao đây rồi bây giờ quay về mình quay về à, thì mình quay về thì à, nếu như gặp bạn của mình nó còn ở đó thì mình năn nỉ nó, nó nhường lại cho mình một miếng đất cũng được à. thì ông quay về thì quay về tới nhà thì vừa tiêu hết cái tài sản của mình à, tích trữ mang đi để tìm kim cương thì ông về đến đầu làng ấy ông nghe người ta nói trời ơi cái ông bạn của ông á bây giờ giàu lắm giàu kinh khủng luôn ông hỏi vì sao mà giàu ông đó ông đào được cái mỏ kim cương mà ngay ở cái vườn của ông hồi trước á <laughs> cái ông này ông nghe ông nghe như vậy là ông nằm xuống chết luôn tại chỗ <laughs> đối với vị là ông chết là vì à, ông tiết của hay là ông chết là vì ông đi đường xa rồi ông, ông, ông kiệt sức ông chết ông <laughs> tiết của mà mà không phải vậy ông tiết mà ông còn tức nữa <laughs> ông tức là vì sao cái mỏ kim cương nó nằm ngay trong nhà của ông trong khu vườn của ông chứ đâu à, mà vốn là sở hữu của mình mà mình là không khai thác mình bỏ cái mỏ đó mình đi đi tìm cái mỏ kim cương mà nó không nó không thuộc tầm tay với của mình à, đó tức quá nằm xuống chết luôn <laughs> nhưng mà không chết đâu quý vị tại vì đây là câu chuyện <laughs> câu chuyện kể <laughs> câu chuyện kể để khuyên mình cái gì à, chúng nên nhớ những cái gì mình đang có đây là do phước báo của mình tạo từ vô lượng kiếp trước mà mình có cho nên mình hãy trân quý những gì mình đang có ở trong hiện tại đừng có như ông kia có những cái đáng lẽ là sở hữu của mình ở bên cạnh của mình mình lại không hưởng mà mình đi truy tìm những cái xa vời nó không thuộc vào tầm tay của mình cho nên cái câu này người ta dạy mình chân lý để quý vị nghe nè con người ta khi tham quá sẽ trở nên mù quáng Không biết giới hạn Sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có Để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn à. Sự tham lam mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá đắt nhiều hơn thì mới hiểu rằng những thứ quý giá ấy luôn ở ngay bên cạnh mình chứ không phải ở đâu xa hết à, đại chúng có một thứ quý giá vô cùng đó là cái gì quý vị à, nên nói là hai cái mới đúng đó là thời gian và hơi thở chúng ta đang có cái nguồn tài nguyên này gọi là vô cùng quý giá nếu mình không biết tận dụng thời gian để mà tu tập và mình không biết tận dụng khi cái thân thể của mình có thể thở ra thở vào để mà mình niệm nam mô a di đà phật thì đến lúc là mình muốn niệm mà niệm cũng không không được mình muốn đi tu mà cũng không đi tu được à. nhưng con người chúng ta là luôn muốn chạy theo tiền tài vật chất là nhiều hơn là mút lý để tu tập hôm nay đại đại chốt nghe được cái lời dạy của hòa thượng đó sư cô nghĩ rằng là cho dù sư cô biểu đạt không được mạch lạc nhưng mà quý vị cũng nắm được cái ý hòa thượng dạy mình cái gì trong cái bài này cho nên tóm lại à, nhìn cho thấu thế gian bản chất là vô thường nhìn cho thấu con người mình vô ngã nhìn cho thấu tiền tài của cải thế gian nó là một thứ vật ở ngoài ngoài thân cái chúng ta quý giá nhất cần phải trân quý và cần phải nỗ lực lợi dụng cái đó là thời gian và sức khỏe chứ nếu không là quý vị như cái ông ông ông nhà giàu này này <laughs> kho kim cương ở ngay trong nhà à, mà không biết hưởng mà đi chạy đi tìm cái kho kim cương ở đâu cuối cùng là trắng tay à, rồi lại lại mang cái họa mà phải bỏ thân hôm nay sư cô xin nói đến đây à, sư cô xin chúc mọi người à, tinh tấn tu tập nhớ nghe quý vị à, bây giờ một câu cuối cùng đó thôi à, đã là người tu rồi đừng bao giờ quan tâm đến người bên cạnh nói gì mình à, trong cuộc sống thường nhật á, cho dù mình là người tu tập mình có gặp phải cái điều gì đó à, nghịch cảnh đi ha à, nghịch cảnh đi an nhiên đi qua bởi vì mình tồn tại được bao nhiêu năm mình tồn tại được ở trong hơi thở mà thôi à, không ai biết được ngày mai mình còn hay là không à, sư cô đang gặp một cái chuyện là gia đình thôi nhưng mà sáng nay sư cô nói luôn cho đại chúng biết một người thân sư cô bị tai nạn buổi chiều mới ở nhà cho mẹ là 200 ngàn rồi cởi chiếc xe đi ra ngoài đường 20 phút sau tai nạn à, bây giờ là đang nằm bất tỉnh tại bệnh viện đa khoa cho nên ai dám chắc được rằng là mình có thể lành lặn sống hết cái cuộc đời này mà cũng không ai biết được ngày mai mình có còn hay là không à, cho nên là niệm vô thường là ở trong mỗi sát na đều phải nhắc nhở mình à, mạng sống của mình còn được bao lâu nó tùy thuộc vào hơi thở cho nên khi chúng ta còn thở được thì phải cố gắng tu tập à, muốn về tịnh độ thì phải buông tất cả những cái gì tham luyến ở thế gian này muốn tích tụ công phu thì phải tinh tấn tu tập mỗi ngày à, được không quý vị dạ yeah, ai giờ là phật rồi, chúng ta hồi hướng công đức. Quyền à, đêm công à, đường à, này